dám vỗ mặt Nguyễn Hồng Diên, lộ diện thế lực đỡ đầu Phạm Ra Túc. Nguyễn Hồng Diên là một trường hợp, dù dính tiêu cực vẫn lên chức, dù là không có chuyên môn gì về kinh tế vẫn nắm bộ công thương. Nhiều đó cho thấy thế lực Nguyễn Hồng Diên rất mạnh. Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo tỉnh Thái Bình, sự nghiệp gắn liền với Thái Bình. Tuy nhiên tiêu cực mà Nguyễn Hồng Diên để lại cho Thái Bình cũng tương tự như ông Trương Tấn Sang từ để lại cho thành phố Hồ Chí Minh vậy. Khi làm bí thư thành phố lớn nhất nước, ông ta cũng để cho nhóm xã hội đen chương văn cam lớn mạnh và hoành hành khắp thành phố. Tương tự như vậy, Nguyễn Hồng Diên cũng để đường nhuệ lớn mạnh và hoành hành khắp thành phố Thái Bình. Đây là vết nhơ khó cột rửa, nhưng tất cả những vết nhơ đó đều không thể cản bước được con đường tiến thân của Nguyễn Hồng Diên. Từ năm 2011, Nguyễn Hồng Diên lên rất nhanh. Ngày 14 tháng 11 năm 2011, Ông lấy được chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình sau khi ông Nguyễn Hạnh Phúc về Quốc hội. Ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng Nhân dân chưa bao lâu thì ngày 6 tháng 3 năm 2015, ông Nguyễn Hồng Diên giật chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011 đến 2016 với 66 trên 66 phiếu đạt tỷ lệ 100%. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Ngày 27 tháng 4 năm 2018, ông Diên giật chức Bí thư tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 đến 2020 cùng với số phiếu đồng ý 53 trên 53, đạt 100%. Ngày 7 tháng 5 năm 2020, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Thái Bình để giữ chức Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương. Nguyễn Hồng Diên là thuộc hạ Phạm Minh Chính. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn nghị quyết bầu ông Nguyễn Hồng Diên Ủy viên Trung ương Đảng làm Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 đến 2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bộ trưởng Bộ Công Thương là chức vụ rất lớn, trước ông Nguyễn Hồng Diên thì ông Trần Tuấn Anh đảm nhiệm chức vụ này. Trần Tuấn Anh là người của ông Nguyễn Phú Trọng, biết Trần Tuấn Anh không ngồi chung với Phạm Minh Chính được, nên ông Nguyễn Phú Trọng đã kéo Trần Tuấn Anh về. Có người lại nói, Ông Phạm Minh Chính không ưa Trần Tuấn Anh, nên ông chính loại Trần Tuấn Anh ra khỏi Bộ Công Thương để đưa Nguyễn Hồng Diên về giúp. Bởi Nguyễn Hồng Diên tuy không có chuyên môn, nhưng có mối quan hệ với đám giang hồ rất tốt. Việc ông Phạm Minh Chính trọng dụng bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Nguyễn Hồng Diên cho thấy ông Phạm Minh Chính muốn dùng bàn tay đen của giới xã hội đen. Chính vì thế mà Nguyễn Hồng Diên mới được trọng dụng Việc giao cho Nguyễn Hồng Diên một bộ rất lớn thì đủ biết ông Phạm Minh Chính cần ông Nguyễn Hồng Diên như thế nào. Và từ đó cũng biết Nguyễn Hồng Diên có thế lực mạnh thế nào đang chống lưng ông ta. Việc có một cá nhân nào dám vuốt mặt Nguyễn Hồng Diên thì có thể nói nhân vật đó ăn gan hùng Tại Thái Bình, Nguyễn Hồng Diên đã nuôi lớn đường Duệ, tuy nhiên trước khi về Trung ương ông Diên kịp tóm đường Duệ để lấy điểm với Trung ương Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi, theo một số nguồn tin riêng thì đường nhuệ đã hết giá trị sử dụng đối với Nguyễn Hồng Diên và việc nuôi Nguyễn Hồng Diên lớn mạnh cũng đến lúc gặt hái để kiếm thành tích. Có nguồn tin thì cho rằng hiện nay đã có thế lực mới lên thay đường nhuệ tại Thái Bình. Thế lực này hoạt động kín đáo hơn đường nhuệ và là cánh tay của thế lực chính trị sẵn sàng nghe sai khiến. Không biết thực hư thế nào, nhưng vụ án đường nhuệ có dính đến những thế lực chính trị là không thể phủ nhận. Ai đỡ đầu tân bí thư Nam Định? Phạm Gia Túc hiện nay 57 tuổi, quê gốc Nam Định. Không giống như Nguyễn Hồng Diên, Phạm Gia Túc gia trung ương trước và được bổ về địa phương sau. Ông Phạm Gia Túc nhiều năm công tác ở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tháng 3 năm 2014, Bộ Chính trị luân chuyển, điều động Phạm Gia Túc tới công tác ở thành phố Cần Thơ, tham gia ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Tháng 12 năm 2017, Bộ Chính trị quyết định điều động Phạm Gia Túc về công tác ở Trung ương. Ông thôi chức vụ ở Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, miễn nhiệm vị trí Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Giai đoạn 2017 đến 2020, ông công tác hỗ trợ trưởng ban nội chính Phan Đình Trạc. Tháng 6 năm 2020, tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đảng bộ cơ quan ban nội chính trung ương lần thứ hai, Phạm Gia Túc được bầu giữ chức bí thư đảng ủy cơ quan ban nội chính trung ương nhiệm kỳ 2020 đến 2025. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội 13, ngày 6 tháng 5 năm 2021, Phạm Gia Túc được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và điều động, phân công tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ tỉnh ủy Nam Định để giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nam Định. Với người làm ở Trung ương từ rất sớm, Phạm Gia Túc được xem như là đại sứ của ông Nguyễn Phú Trọng. Lần về tỉnh nhà Nam Định tiếp nhận chức bí thư tỉnh, xem như là lần được luân chuyển cuối cùng trước khi được kéo về Trung ương giao cho chức vụ lớn trong ban bí thư. Như vậy là giữa Nguyễn Hồng Diên và Phạm Gia Túc có sự khác biệt rất lớn, đường tiến thân cũng khác và thời chủ cũng khác. Nguyễn Hồng Diên là người thuộc phe chính phủ của Phạm Minh Chính, còn Phạm Gia Túc thuộc phe ban bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Hai người này ắt không phải là đồng chí thân thiết với nhau mặc dù là đồng hương. Mới về nắm tỉnh Nam Định đã muốn vỗ mặt Nguyễn Hồng Diên ở tận Trung ương. Mới về làm bí thư thành ủy Nam Định, Phạm Gia Túc đã tuyên bố thẳng thừng không thể có đường nhựa ở đất này khi tôi làm bí thư. Nói thế khác nào vỗ vào mặt Nguyễn Hồng Diên. Nay đường nhuệ còn đâu nữa, mà để đường nhuệ lớn. Và lại đường nhuệ là chùm ở Thái Bình chứ có với tới Nam Định đâu. Trước khi về Trung ương, Nguyễn Hồng Diên đã xử lý rút giao thế lực đường nhuệ để lấy điểm với Trung ương rồi. Sau khi nghe báo cáo của Thượng tá Hảo, Bí thư Phạm ra túc đánh giá cao nỗ lực của lực lượng công an địa phương – trong việc đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh, chấn áp tội phạm. Ông Phạm Ra Túc nhận xét thành phố Nam Định một thời bị mang tiếng là địa bàn hoạt động của những công ty hai ngón. Các đồng chí cứ vững tin chiến đấu, chấn áp tội phạm, chúng tôi luôn ở bên, ủng hộ các đồng chí. Cần thêm lực lượng chúng tôi sẽ đề xuất tăng cường. Không thể có đường nhuệ ở đất này khi tôi làm bí thư. Công ty hai ngón là từ lóng dùng để ám chỉ những công ty hành nghề bất chính như bảo kê, đòi nợ thuê mà cụ thể nhất là công ty của đường nhuệ hoạt động mạng trong suốt thời kỳ ông Nguyễn Hồng Diên làm lãnh đạo tỉnh. Bài phát biểu ám chỉ rất rõ người tiền nhiệm đang nắm bộ công thương và là cánh tay phải cho ông Phạm Minh Chính. Việc Nguyễn Hồng Diên về với Phạm Minh Chính và Phạm Ra Túc về với Nguyễn Phú Trọng thì tương lai những con người này đối đầu nhau là khó tránh khỏi. Hiện nay thế lực Phạm Minh Chính vẫn chưa thể sánh bằng thế lực Nguyễn Phú Trọng nên ông Phạm Trà Túc mới nói móc về vai trò yếu kém của Nguyễn Hồng Diên. Theo một số nguồn tin riêng cho biết thì Nguyễn Hồng Diên là người rất thâm. Chính ông Diên đã ra tay hạ thế lực mà ông ta đã nuôi nhiều năm thì đủ biết thủ đoạn ông Diên này rất hiểm. Nếu đúng như lời đồn rằng, ông Diên mà đang nuôi một thế lực xã hội đen hoạt động âm thầm ở Thái Bình Nguyễn Hồng Diên là người có mối quan hệ với xã hội đen rất tốt. Lời tuyên bố của Phạm Gia Túc rằng không thể có đường nhuệ ở đất này khi tôi làm bí thư. Rất có thể là một lời nói làm cho Nguyễn Hồng Diên để bụng. Nói gì thì nói, Nguyễn Hồng Diên cũng đang ở chính phủ, đang đứng vị trí cao hơn Phạm Gia Túc. Nếu Nguyễn Hồng Diên mà ra tay thì Phạm Gia Túc e là khó đỡ.